Xin chào tất cả các bạn Sau đây thì ờ, mình tên là Hưng Mình ờ, ra mắt cho các bạn dòng sản phẩm mới nhất hiện nay Đây là chiếc CVK CVK 500 bản C Tốc độ của nó siêu nhanh So sánh trên thị trường thì cái máy này là nhanh nhất hiện nay nhé Kết nối với camera ống tay áo Cầm bài lên báo khi chúng ta đang đăng nhập vào trò chơi bây giờ tôi sẽ thử test cho anh em về camera đánh tay áo và đánh đánh bài cào ấy đánh bài cào máy này gọi là máy, máy mã vạch máy điện thoại mã vạch đánh bài cào thử đánh bài cào miền Nam cho anh em xem nhé đây sau đây thì tôi sẽ cài đặt chế độ camera ngoài lựa chọn chế độ camera ngoài đây máy ảnh khốc máy ảnh không dây này để chế độ loa cho anh em cùng nghe nhé khi khi máy đây đây là một camera ống tè bây giờ tôi bật kết nối lên đã kết nối đã kết nối với camera ống tẻ nhé camera ống tay áo này là thiết kế bằng hai pin hai pin Nokia thời gian đánh rất lâu và độ chuẩn là tuyệt đối máy CVK 500 đánh bài mã vạch này được kết nối với bộ bài đây là một bộ bài mã vạch bài này là bài ở ngoài quán sau đó thì công ty lấy về in mã vạch lên trên này cho nên là khi đánh cũng như bài thưởng không có gì không ai phát hiện được đấy tôi chỉ cầm bài máy đã báo 3 máy đã báo trên này là 3 có số 3 bạn các bạn nhìn số đỏ nè đấy. máy đã báo 3 đây là chế tôi đã cài đặt chế độ báo bài là báo nhà số 3 lớn nhất khi chia bài này thì nhà số 3 sẽ lớn nhất <coughs> nhà số 3 lớn nhất chuẩn tuyệt đối luôn đây nhà số 3 lớn nhất nhé nhà số 37 nước cũng đã lớn nhất rồi tôi để camera cho anh em xem các bạn xem này các bạn xem camera nó rất nét tuyệt đối luôn cầm bài lên máy báo máy máy điện thoại mã vạch này sẽ được kết nối với tai nghe chúng ta chỉ cần cầm bài là máy báo anh em xem cầm bài lên máy báo cắt bài máy cũng báo máy báo một luôn độ chuẩn tuyệt đối luôn cắt bài máy báo này cầm bài máy báo máy báo 2 máy báo 4 các bạn xem máy báo 4 hả máy soi mã vạch siêu chuẩn máy này cất đi máy bây giờ báo ba bỏ đi hai lá chia thì nhà mình sẽ lớn nhất đánh bài cào hay đánh liêng hay đánh tiến lên miền Nam đánh lị, đánh gì đi nữa đánh binh thì đều giống nhau hết đều một có quy trình là cầm bài lên là máy báo sau đó thì anh em kết nối với một cái tai nghe nhỏ tai nghe mini để vào trong lỗ tai kết nối với điện thoại này cái máy điện thoại này thì đánh được máy CVK thì chỉ mua được 3 trò chơi nhưng công dụng của nó rất chuẩn bây giờ tôi chuyển sang đánh liêng chuyển sang đánh liêng cho các bạn xem nhé đánh liêng ngoài Bắc còn ngoài trong Sài Gòn thì đánh bài cào này để đây ờ, cầm bài lên máy báo đấy tôi cầm xong máy đã báo ba rồi tức là nhà số 3 lớn nhất bỏ đi hai lá chia thì nhà mình sẽ nhất đây thì đây đây máy bầu 4 máy bầu 4 nhà số 4 lớn nhất bỏ đi ba lá nhà mình đã có liêng nhà mình đã có liêng 123 đây là tôi đang để màn hình lên để cho các bạn biết là cái camera này của nó rất nét mình tên là Hưng Đấy, chỉ cần cầm bài cầm bài kiểu nào máy cũng báo camera rất chuẩn máy báo rất tốt cắt bài nó cũng báo cắt bài này nó vẫn báo máy báo 4 tức là khi chia nhà số 4 sẽ lớn nhất đây nhà số 4 máy báo siêu chuẩn luôn nhà số 4 là JQK đánh liêng liêng JQK là quá đỉnh quá đẳng cấp rồi đây được gọi là camera ống tay áo ngoài camera soi ống tay áo ra tôi còn có rất nhiều dụng cụ bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua về tất cả những dụng cụ cho các bạn xem nhé đây ngọn chúng ta không không đeo camera này chúng ta có thể dùng cái đồng hồ thanh niên thanh niên thì có thể dùng đồng hồ này để soi bài mã vạch kết nối với bài lắp pin vào đây khi lắp pin vào đây thì anh em sẽ có thể đánh được rất chuẩn lắp pin vào pin này có hai pin thời gian dùng đánh đánh bốc cái xong các bạn tắt tắt bật ở đây tức là thời gian đánh sẽ được rất lâu chiếc đồng hồ soi mã bạch này công dụng rất là phổ biến còn đây là chiếc vòng phật vòng phật có công tắc tắt bật ở bên này hỗ trợ cho anh em đeo vòng vàng báo bài cầm bài lên máy báo đánh ờ, liêng binh tiến lên miền Nam đánh bài ảo thuật gì thì đi nữa thì nó cũng rất chuẩn <clears throat> cái máy kết nối với bài với tai nghe anh em chỉ cần liên hệ cho tôi đây là Hưng ở Hà Nội là 0914 4349 hoặc là Sài Gòn 0868 02 45 anh em kết nối số điện thoại để được tư vấn cho các bạn xem những dụng cụ ngoài ra tôi còn có trước bật lửa bật lửa soi mã vạch lắp pin các bạn chỉ cần lắp pin vào đây kết nối với điện thoại mã vạch cam kết với các bạn là hàng bảo hành một năm cam kết với các bạn là hàng bảo hành cho bạn một năm nhé lắp pin vào đây là xong như thế này là kết nối bật lửa đánh bài chỉ phù hợp với những anh em nào hút thuốc để bật lửa ở đây máy sẽ soi máy sẽ bài bật lửa sẽ soi vào bài sẽ báo lên tai nghe cho các bạn hoặc các bạn có thể dùng con điện thoại 1280 này soi mẫu vạch khi đặt xuống máy sẽ soi kết nối tai nghe chiếc đồng hồ có rất nhiều loại nó còn có đồng hồ đánh bài loại dây inox Đấy. thiết kế rất là đẹp hợp lý kết nối với nó thì không thể thiếu nào được là một cái tai nghe và pin tai nghe đây là hộp pin tai nghe siêu nhỏ kết nối với tai nghe này tai nghe này đeo vào không bao giờ sợ phát hiện vì nó nó là bên này là màu đen màu đen mà nhét vào lỗ tai thì nó sẽ tối siêu nhỏ các bạn nhé có dây có dây cầm này khi cầm lên dây này thì sẽ rút ra rút vào rất là thuận tiện anh em nào cần về đồ đánh bài thì mình chuyên tư vấn đồ chơi bài bịp mới nhất bài bịp công nghệ cao bài bịp mã vạch đây là bài bịp mã vạch ngoài bài bịp ra tôi còn có bài lỗi dụng cụ chơi đổi bài dụng cụ đổi bài như là mỏ bây giờ tôi sẽ tư vấn cho các bạn xem về cái mỏ mỏ đổi bài ví đổi bài áo đổi bài quần đổi bài kính nắp tròng kính nhìn xuyên bài nhé kính nhìn xuyên bài của mình chứ không phải vào bài của người ta nhé nhiều anh em cứ nhầm tưởng là kính nhìn xuyên bài thường nhưng không phải kính là phải nhìn thấy nhìn trên lưng lá bài thì trên lưng lá bài sẽ được bôi một loại mực mực áp tròng đây đây là loại mực áp tròng đó đây đây là loại mực áp tròng mà chỉ cần dùng tăm bông này đảo hai loại mực này lên các bạn đảo đều lên sau đó bôi lên lưng lá bài đeo kính áp tròng vào thì sẽ nhìn thấy còn mắt thường nhìn không thấy đây được gọi là mực áp tròng công dụng này chỉ dùng cho những người đánh bài mà không in được đánh bài kính áp tròng mà không in được thì sẽ phải dùng cái này đó ờ, kính thì nói về kính nói về kính thì có kính Hàn và kính Mỹ đây là chiếc kính Hàn Hàn thì đeo vào sẽ không bị đau mắt đảm bảo chất lượng cho các bạn là đeo vào không bị đau mắt ngoài ra thì tôi còn có kính Mỹ hộp gỗ các bạn phân biệt là kính kính kính áp tròng nhìn xuyên kính nào chất lượng chất lượng ở đây là đeo và không bị đau mắt bảo hành cho các bạn đó có kính Hàn và kính Mỹ để nhìn xuyên bài bài áp tròng nhé chứ không phải bài thường ngoài ra các bạn kết nối cái mỏ đánh bài này vào đây là camera cũng tẻo tôi tạm thời đồ soi mã vạch cất đi để giới thiệu cho anh các bạn là giới thiệu các bạn ờ, dụng cụ đổi bài đây là những dụng cụ đổi bài mới nhất đây đổi bài hỗ trợ như nào một con ra con bàn Đấy. tốc độ siêu nhanh chỉ cần hất nhẹ cái là mềm đã đổi xong rồi. Đó. đây là mỏ mỏ này đeo cổ tay cổ chân hoặc là về các bạn có thể tự chế và rất nhiều dụng cụ mỏ này motor của nó rất êm các bạn chỉ cần đeo vào tay là có thể đổi được bài rồi chúng tôi chuyên cung cấp đồ chơi bài lá ngoài ra ngoài đồ chơi ra tôi còn dạy đánh bài dạy chia bài dạy chia bài đẳng cấp luôn trong một ván bài như thế này cái này kết nối với những người mà uh, dùng dùng cái gì dùng uh, kết nối với những người dùng áo áo dài tay thì sẽ đổi được chỉ với động tác nặn bài rất đơn giản các bạn có thể đổi được ra đấy bây giờ lấy con ca ra con 8 vào rất đơn giản chỉ với động tác nặn bài các bạn nhé rất đơn giản đã có như thế này tốc độ của nó rất là tốt đây là gọi là mỏ đổi bài mỏ này là sạc pin có nút nhà bài đây đây là sạc pin này có nút nhà bài đây nút nhà bài của nó đây ừ, đã có nút nhà bài những dụng cụ này đều có bảo hành cho nên là các bạn có thể liên hệ cho tôi số điện thoại của Hưng 086802 tứ Vĩ Nam hoặc 097407 tứ Vĩ Ba còn ngoài ra đây là chữ ví hỗ trợ cũng là đổi bài ví này siêu êm khi đổi tôi hướng dẫn cho anh các bạn là kỹ thuật đổi khi đổi lên như này các bạn để bài này chỉ với động tác đơn giản này thôi các bạn đã được con trí rất đơn giản ví thì nó có ví đây là ví đứng ví sách ví thời trang còn ngoài ra đây là cái ví mà công dụng nhất hay dùng nhất siêu mỏng cũng đổi bài là cũng như thế thôi quy trình đổi thì cũng úp bài lên trên này sau đó chỉ với động tác như này các bạn đã đổi xong đây động tác nặn bài như thế này đó các bạn đã đổi xong đó đây là những dụng cụ đổi bài bịp mới nhất mà chất lượng nhất có thể bảo hành cho các bạn ở xa có thể ship hàng gửi hàng đây là những cái đồ chơi bài lá công nghệ cao nhất hiện nay đây ngoài ra tôi còn có áo đổi bài áo đổi bài chống ồn được thiết kế dùng cho 4 viên pin chống ồn các bạn áo đổi bài chống ồn mặc lên đảm bảo không bị lộ các bạn có thể đến tận nơi tiết hàng thử hàng được mang về đây bên ngoài thì nhìn không bao giờ phát hiện được ra các bạn nhìn không bao giờ phát hiện được kể cả khi bạn lại các bạn đến tận nơi thử hàng cũng không phải phát hiện được ra đây là một chiếc áo đầu vào nhưng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các bạn có thể lắp pin vào đây lắp bốn viên pin khi lắp pin vào đây đổi bài rất kín tôi chỉ cho các bạn cái một đổi bài cho nào đây rất kín các bạn nhìn thấy không áo đổi bài rất kín không thể nào phát hiện ra được không phát hiện ra được ngoài áo đổi bài đó, tôi còn có quần đổi bài điện thoại đổi bài iphone đổi bài samsung đổi bài đây là những dụng cụ chơi bài tối tân tôi có rất nhiều về đồ chơi bài đá như kiểu là ừ, ngày xưa thì ví dụ đối với thầy thợ thì có cái mỏ được gọi là mỏ ba mỏ nách mỏ ba mỏ, mỏ nách phải kết hợp với áo đó thì ờ, hao bài thì tôi cũng có rất nhiều kiểu hai bài hao bài chỉ cần đặt bài lên đây với động tác đơn giản như này đã xong đây chỉ động tác này thôi là các bạn có thể ha được một cây bài rồi. chúng tôi nhận đào tạo học viên nhận đào tạo dạy nghề nhé tôi đánh bài bây giờ với những nhiều kỹ năng như con di này đây là một con di đúng không chia bài chỉ nói đơn giản thôi con di này không phải chia cho tôi nhưng khi chia chia cho nhà nào cũng thế con di sẽ về chỗ tôi cắt bài thoải mái cam kết là cắt bài thoải mái tôi vẫn làm được bài Đấy. con năm này chia rất bình thường này cho dù chia đến hết bài đi nữa thì con năm nó vẫn ở trên đầu tôi không hề rút đít nhé con sáu ở dưới nhé tôi không hề rút đít các bạn nhé dạy chia bài dạy đánh bài dạy đánh bài bịp liêng ba cây bài cào tiến lên chắn phỏng con năm này nó vẫn nằm ở đây đó là kỹ năng về đánh bài đánh bài thì à, các bạn có thể lên tận nơi học sau đó nếu mà cần thiết về mua đồ chơi bài bịp thì điện cho tôi tất cả những dụng cụ đều có ở đây đánh bài các bạn có thể mang bài lên bài thường tôi vẫn làm được bài thường tôi vẫn truyền được nhé chỉ với những động tác rất đơn giản tôi truyền như này tôi vẫn có thể các bạn có thể gọi đơn giản là truyền ngó kỹ năng truyền ngó là truyền đẳng cấp nhất về môn uh, chia bài lá ngoài ra tôi còn có đồ chơi về bầu cua tài xỉu sóc đĩa tất cả những đồ chơi về bài bình tôi đã có cho nên là các bạn có thể like video đăng ký kênh để theo dõi những dụng cụ mà tôi test từng sản phẩm một để cho các bạn có thể am hiểu thứ nhất một là học để am hiểu để tránh bịp thứ hai các bạn có thể hỗ trợ khi lâm trận